Muốn mất skin trên rồi hãy đầu đầu tiên á, thì hãy vào web là killerskin com qua phần tool chọn install tool đâu download chọn vào phần uh, à, ST đầu tiên này á nếu như có bản cập nhật mới cập nhật liên minh mới thì à, cứ vào đây và tải thôi mình tải sẵn rồi cho là không cần tải nữa mình sẽ chạy bằng quyền admin còn extra extra là giải nén nó sẽ có một tab như này khai đóng bằng nguồn mã admin nhé khi lên game thì nó bắt mình chọn một phần à, như này đây trên đây đây hãy à, đến phần à, lưu trữ file game mình luôn vào ổ d đây server Việt Nam kênh xe đây là 32787 tức là game liên minh khi vào đây là mày ờ, chọn ờ, phần game phần game này nhé sẽ chích vào cái này nó open còn phần mod á thì uh, tải trên này đây còn mod này tướng này hấp hấp skin đó là cái giao diện đấy cái là cái map cái là âm thanh âm thanh thông báo hoặc tướng cái là phong chữ còn này là tiếng về nè lính nè lính rừng nè à, con chuột chó chuột ấy Và mình thử masking còn tướng nó lắc khá là lâu test skin Yasuo uh, à, xe lăn nhé ISO về đâu nhỉ à đây đây đây cái xuống dưới là có phần đau download đây download rất là dễ mà đau xong thì có phần như này mình không cần giấy nén gì hết có những tệp nó sẽ đau hành dạng uh, ờ, lạ hoặc là dạng uh, gì đó mình không biết mình đừng quan tâm cái đó rồi bước tiếp theo là chọn export export new mod đây mình lưu phần đau loát mình giờ đau loát đây là skin Yasuo xe lăn mình chọn open đó em đang cài mod đây giờ là ca thành công rồi đấy nhưng mà còn một bước cuối cùng đó là run mod này là chạy mod này ta tích vào cái ô vuông này xong rồi chọn run đây đợi nó hiện cái phần mà waiting ấy đợi phần liên minh chạy á là mình đã hoàn thành cái này nó đang lưu lại lưu lại ờ, cái hồ sơ mà các bạn đợi đến khi nào á cái game nó hiện là waiting ờ, level of living đó là các bạn vào game được rồi nhé hãy nhớ là sử dụng skin mặc định tạm biệt mọi người